À, kính thưa các uh, quý vị đại biểu, à, vì là cái báo cáo à, cái cuộc à, hội thảo chương trình đào tạo ngày hôm nay của chúng ta thì đa phần là người Việt và tôi cũng đã chuẩn bị cái báo cáo bằng tiếng Anh rồi, cho nên là để thuận lợi eh, cho cái quá trình trình bày cũng như là cái trao đổi giữa chúng ta với nhau thì à, tôi xin được à, à, trình bày bằng tiếng Việt. À, thì à, quý à, thưa quý vị à, thì như chúng ta đã biết là ô nhiễm không khí ngày nay là thách thức toàn cầu à, tại Việt Nam thì ô nhiễm không khí tại nhiều địa phương trên toàn quốc đều có giá um, chiều hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ và đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh vì chất lượng không khí uh, của ta, tại thành phố Việt Nam ở nhóm rất là thấp và theo đánh giá của uh, à, WHO ấy thì uh, cái um, chất lượng không khí uh, của Việt Nam thuộc uh, nhóm là từ từ năm 2008 đến năm 2017 thì chúng ta thuộc nằm trong cái danh sách là 500 cái thành phố mà có cái nồng độ PM 2,5 à, là cái à, và mức trung bình à, cao nhất và cụ thể ở đây là nằm ở cái ngưỡng là cái xếp thứ hạng là 214 trên thế giới và đây là ừ, PM 2,5 là một cái uh, hạt cứng hạt bụi mịn cứng mà có khả năng thâm nhập rất là lớn vào trong phổi cho nên là gây ra một cái tác hại vô cùng to lớn và với cái chất lượng không khí như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe con người dân ờ, nghiêm trọng và à, chúng ta cần phải có những cái, cái ờ, đặc biệt quan tâm xử lý về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí à, về phát thải khí nhà kính ấy, thì à, theo báo cáo của GIZ cũng như là World Bank thì à, vào cái báo cáo này năm 2019 thì theo báo cáo đó ấy, thì à, đã nhận định rằng theo cái kịch bản thông thường à, thì Ờ, phát thải khí ờ, khí nhà kính CO2 trong lĩnh vực ờ, giao thông vận tải sẽ tăng lên từ uh, từ 33,2 triệu tấn cho đến 89,1 triệu tấn và năm 2030 và đặc biệt trong đó thì cái hoạt động uh, giao thông đường bộ thì nó chiếm từ 26,4 triệu tấn vào năm 2014 và sẽ lên đến là 71 triệu tấn vào năm 2030 và để giảm cái ờ, phát thải ờ, chất ô nhiễm ờ, không khí cũng như khí nhà kính thì do hoạt động giao thông vận tải và đặc biệt là giao thông vận tải đường bộ gây ra uh, đối với các đô thị lớn ấy, thì cái giải pháp kiểm soát cần được quan tâm và triển khai trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến ba cái nhóm chính nhóm thứ nhất đó là nâng cao cái mức tiêu chuẩn Ờ, ô nhiễm không khí và khí ờ, khí nhà kính ờ, mức tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện xe cơ giới và thứ hai nữa là giải pháp nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện qua đó thì cũng như là phát triển cái giao thông công cộng đường bộ và thu hút được nhiều người tham gia trong cái phạm vi của cái báo cáo này thì Ờ, tác giả cũng muốn đề cập đến một cái giải pháp là nhằm thu hút người người dân tham gia nhiều hơn trong cái sử dụng phương tiện ờ, giao thông ờ, công cộng đối với đường bộ và cụ thể là thành phố Hà Nội thì thưa các quý vị đại biểu trong rất nhiều công trình nghiên cứu về thói quen tham gia giao thông rồi về khoảng cách di chuyển trung bình của từng loại loại phương tiện hay là về nhu cầu của người dân thì cũng đã khẳng định là muốn giảm phương tiện cá nhân và và phát triển à, cái phương tiện à, giao thông ờ, công cộng ấy và thì sẽ tạo cần phải tạo thuận lợi ờ, tối đa để người dân có thể à, tiết kiệm tiếp cận cái phương tiện giao thông công cộng một cái, ờ, một cách dễ dàng và cái khoảng cách mà khuyến cáo cái di chuyển của người dân khi tiếp cận cái phương tiện công cộng thì không nên vượt quá là uh, 500 uh, mét như là chúng ta quan sát ở trên slide thưa quý vị thì uh, với cái tình hình hiện tại uh, về cái ngại ờ, vận tải hành khách giao thông công cộng ở Hà Nội thì uh, với cái tỷ trọng rất là thấp như trên cái slide chúng ta được trình bày thì trong uh, cái tỷ phần của cái phương tiện giao thông công cộng chỉ có 17,03% và trong đó thì đối với uh, phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt thì chỉ có 8,7% như vậy thì chúng ta thấy là cái thị phần về phương tiện giao thông cũng ờ, vận tải hành khách công cộng của Hà Nội thì ờ, rất là thấp và chính vì vậy theo cái kế hoạch phát triển uh, vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố mà theo cái kế hoạch uh, à, 201 của uh, thành phố Hà Nội thì dự kiến là cái tỷ lệ đảm nhận uh, vận tải hành khách công cộng vào năm 2020 uh, ừ, vào năm 2020 21 ờ, cho đến 2000 2021 ờ, đến năm 2030 và trong đó thì ờ, như trên slide trình bày ấy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đối với đường sắt đô thị và đối với vận tải bằng xe buýt thì dự kiến đến năm 2025 thì là sẽ đối với đường sắt đô thị thì từ 3 đến 4,5 phần trăm và tỷ thị phần của uh, vận tải buýt thì bằng 16 đến 18 phần trăm và tương ứng như vậy là đến năm 2030 thì đường sắt là từ 8 đến 10 phần trăm và xe buýt là, là 25 phần trăm với thị phần và như vậy thì để thực hiện được cái mục tiêu trên ấy, thì trong cái kế hoạch uh, ờ, 201 này cũng đã đề cập đến rất là nhiều giải pháp thì như chúng ta thấy là cho đến nay thì cái thị phần của đường uh, của vận tải hành khách công cộng mới chỉ có 17,3 phần trăm thôi uh, cho nên là à, để mà thực hiện được cái mục tiêu này thì sẽ phải ừ, có rất là nhiều giải pháp trong đó là phải để à, có những giải pháp đầu tư về phát triển cơ sở hạ tầng đường xá bến bãi thì nhà chờ điểm đỗ vân vân à, cũng như là đầu tư à, phát triển cái đội ngũ phương tiện à, chất lượng à, giao thông à, về phương tiện công cộng tuy nhiên ấy thì trong cái à, định hướng chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội thể hiện ở cái kế hoạch 201 à, thì đã thể hiện đặc biệt ở trong các cái điều như là cái khoản à, e cái phần 3.2 à, ờ, về thể hiện về cái nguyên tắc về ờ, vận tải hành khách công ờ, công cộng thì đã chỉ ra là cần phải phát triển các cái phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng nhỏ và kết nối với cái phương tiện hành khách công cộng và phương tiện cá nhân cũng như thế thì là cái tại cái mục 3 ừ, à, khoản B mục 3 về phát triển cái lộ trình à, phát triển à, phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội thì cũng đã nêu rất là rõ ở đây là sẽ phát triển một cách phù hợp hợp lý cái à, phương tiện bằng uh, xe đạp uh, công cộng để kết nối uh, các cái nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng như là xe buýt hay là BRT hoặc là đường sắt đô thị và bên cạnh đó thì cũng ờ, có những cái giải pháp liên quan đến việc là chuẩn bị cho các cái ờ, điểm đỗ ờ, đối với xe công cộng ờ, đối với xe hai bánh hoặc là cái điểm thu gom phương tiện hai bánh và như vậy thì cái ý tưởng về sử dụng xe hai bánh kết nối tại Hà Nội là Hà Nội e-mobility for last mile connectivity ấy, ở Hà Nội mà do trường đại học công nghệ giao thông vận tải đề xuất là rất là phù hợp bởi vậy cho nên đến cái tháng 2 năm 2019 thì à, đoàn làm việc của uh, phía Việt Nam do Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ngô Mạnh Tuấn đã dẫn đầu và đã sang tham dự cái hội thảo uh, cái hội nghị như, như lúc nãy ngài Oliver vừa nêu cái hội nghị về tích hợp các giải pháp di chuyển bằng uh, xe điện tại đô thị mới trong uh, bối cảnh thỏa thuận Paris uh, các mục tiêu phát triển bền vững và uh, chương trình uh, nghị sự nghị sự mới thì đây là một cái đề xuất mà rất là phù hợp và uh, cái đề xuất này Ờ, cái hợp phần đề xuất này ở Việt Nam được gọi là cái kết nối ờ, đầu cuối ờ, bằng phương tiện hai bánh cho cái phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội cái mục tiêu của cái dự án này là mục tiêu của dự án này là nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thật tốt đối với tiếp cận thật tốt đối với phương tiện giao thông công cộng và hình thành cái thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng và góp phần à, giảm phát thải khí nhà kính ờ, và chất ờ, gây ô nhiễm ờ, bằng cái cách là sử dụng phương tiện xe hai bánh có thể là xe à, xe đạp xe đạp điện hoặc là xe mô tô điện để kết nối cái giao các cái phương tiện giao thông công cộng đối với người dân và chúng tôi đối với dự án này thì chúng tôi dự kiến sẽ triển khai trong 3 giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là thử nghiệm trên một tuyến đường thôi trên cái cơ sở thử nghiệm cái kết quả thử nghiệm này trong vòng một năm về cái nội dung này thì uh, sẽ rút kinh nghiệm và sẽ khảo sát và tìm cách để mở rộng uh, cái uh, thử nghiệm ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3 ở, à, ở hai giai đoạn này thì giai đoạn 1 là chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm mà không uh, không thu phí nhưng còn giai đoạn 2 thì sẽ ừ, cùng với sở giao thông vận tải và các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu một cái hình thức thu phí nào đó cho nó phù hợp đề xuất với thành phố để có một cái hình thức thu phí và đến uh, sang đến à, kết thúc giai đoạn 2 để chuyển sang giai đoạn 3 thì sẽ xây dựng các cái mô hình kinh doanh bởi vì là sẽ có rất là nhiều phương thức để kết nối giao thông công cộng giữa người dân với các phương tiện giao thông công cộng thì chúng tôi sẽ uh, đề xuất các cái mô hình uh, kinh doanh để chuyển giao cho các uh, doanh nghiệp uh, triển khai để phát triển rộng rãi ở thủ đô Hà Nội Ờ, để thực hiện được cái dự án ở giai đoạn 1 ấy, thì chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cuộc khảo sát ở các vị trí khác nhau như là ờ, từ ờ, bến xe cho đến các khu, khu đô thị mới từ làng sinh viên khu ký túc xá sinh viên cho đến các cái điểm trung chuyển hay là từ các cái khu như là bến xe cho đến là khu bệnh viện Ờ, rồi đặc biệt là ờ, chúng tôi cũng đã triển khai một ờ, chúng tôi đã triển khai khảo sát ở một số nơi trong đó thì có cái khảo sát ở cái ừ, điểm đỗ của bến ừ, ừ, điểm đỗ của xe BRT tại cái điểm Văn Khê và cái khu siêu thị Yêu Mon Hà Đông cuối cùng thì chúng tôi đã chọn cái địa điểm khảo sát đó là cái địa điểm khảo sát giữa À, điểm đỗ xe BRT Văn Khê và à, Yêu Mon Hà Đông. sau khi khảo sát thì chúng tôi đã làm việc với à, Sở Giao thông Vận tải và sau nhiều lần báo cáo với Sở Giao thông Vận tải cũng như là làm việc báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được nhận được cái sự chấp nhận của chính quyền thành phố cho phép triển khai để thực sự thực hiện cái dự án thử nghiệm này và có thể nói rằng là cần lưu ý rằng là cái dự án này là một cái dự án thử nghiệm kết nối đầu cuối đầu tiên đấy ờ, cái kết nối đầu tiên ở Hà Nội mình cho nên là các thủ tục đều rất còn mới và cũng nhiều nơi cũng chưa thể hình dung ra à, cái, ờ, cái cái cái ừ, hệ hiệu quả cũng như cái các cái hoạt động mà nó có thể à, tác động và cho nên là cái thời gian triển khai nó sẽ ừ, nó trải qua rất là là, là là nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian ờ, để chuẩn bị ờ, cho các thủ tục rồi cái cách giải thích với các bên liên quan để mới có được cái sự ờ, chấp thuận và cái trên cái slide này thì các quý vị nhìn, thấy chúng tôi trình bày một số các thông số chính của của dự án thử nghiệm gồm có là hai cái đầu kết nối tạm gọi là điểm điểm A là điểm đầu là điểm BRT Văn Khê và điểm B điểm cuối gọi là điểm tại ờ, khu ờ, Yêu Môn Hà Đông ờ, cái hai khoảng cách khoảng cách của giữa hai điểm này là 2 km à, và hành khách thì thường là đi tới Yêu Môn Hà Đông bằng bằng cái phương tiện là xe buýt BRT và sẽ xuống ở cái trạm ừ, Văn Khê thì cũng xin thưa là ngay tại trạm BRT Văn Khê này thì cũng còn một trạm nữa của xe buýt thường và như vậy thì cái lượng khách chúng tôi hướng tới đó là à, cái khách mà xuống các cái trạm mà xe buýt ở quanh cái khu vực ờ, Văn Khê này để họ có thể xuống xe buýt và họ có thể mượn xe à, hai bánh của chúng tôi để di chuyển vào ờ, Yêu Mon và ngược lại. Thế thì cái số lượng mà, mà sản phẩm mà đầu tiên mà chúng tôi à cái dự kiến đầu tiên một số các cái uh, trang thiết bị để phục vụ cho cái dự án này thì chúng tôi uh, đã um, chuẩn bị với cái kế hoạch là mua sắm 50 cái xe xe điện à, của VinFast à, và 10 cái xe à, xe đạp điện của POQ là một cái công ty mà hợp tác với nhà trường thực hiện cái dự án này. À, cái thời gian mà thực hiện thì chúng tôi dự kiến là từ 7 giờ cho đến 9 giờ, 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. À, cái khoảng thời gian này thì qua cái khảo sát cái tỷ lệ cái khối lượng vận chuyển hành khách cái cái giai đoạn mà không có dịch ấy, thì chúng tôi cũng kỳ vọng là với cái số lượng là 50 chiếc xe à, à, xe xe xe máy điện và 10 cái xe đạp điện có thể là tạm thời trước mắt để phục vụ ờ, đủ cái nhu cầu ờ, đáp ứng một phần cái nhu cầu cho cái khối lượng khách mà đến Yông Mon thông qua cái à, cái hệ thống tuyến xe buýt này ờ, trong cái quá trình quản lý thì chúng tôi dự kiến là sẽ quản lý và sử dụng ờ, nhân lực tại à, điểm đầu và điểm cuối để bố trí hỗ trợ cho hành khách ờ, mượn và trả xe đồng thời với cái việc là ờ, công ty QAQ Việt Nam cũng đã phối hợp với trường đại học công nghệ giao thông vận tải và đang phát triển À, hiện nay chúng tôi đang triển khai thử nghiệm cái phần mềm này trên trên phương tiện để uh, theo dõi cái quá trình hoạt động của phương tiện trong quá trình mượn thử à, như tôi cũng đã trình bày thì à, dự án của chúng tôi sẽ triển khai trải qua ba giai đoạn và cái giai đoạn à, các cái giai đoạn này để muốn thành công được thì thưa quý vị là chúng ta phải có cái sự đồng hành ờ, của rất nhiều các bên liên quan và cụ thể ở đây tới từ thành phố Hà Nội thì cụ thể là à, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rồi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ờ, là cái cơ quan thường trực mà được ờ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho chủ trì và hợp tác cũng như chỉ đạo trường đại học công nghệ giao thông vận tải để triển khai dự án này và cái thứ hai nữa ờ, đó là các cái đơn vị khác liên quan ví dụ như là ờ, sở điện ờ, điện lực Hà Nội thì hỗ trợ cho cái việc là cấp điện để sạc điện cho phương tiện rồi sở quy hoạch là hỗ trợ để mà xây cho phép làm lán tại các cái cái, cái điểm nhà chờ rồi là ủy ban nhân dân quận Hà Đông thì cũng phải tạo điều kiện để Ờ, cho việc uh, triển khai ở đó cũng như là uh, xây dựng trạm và uh, đặc biệt là đối với công an uh, thì cũng phối hợp để, để tạo cái uh, an ninh uh, cho khu vực và tất cả các cái dự án tương tự như thế này uh, nếu diễn ra triển khai ở trên phạm vi toàn thủ đô Hà Nội thì chắc chắn là đều phải trải qua những cái thuận à, cái, cái làm việc với các cái đơn vị tương tự như tôi vừa trình bày và nếu như một cái dự án thử nghiệm của chúng tôi mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất ờ, thành trở thành một cái gần như là một cái quy định thì với nếu mà thành công mà trở thành quy định thì việc triển khai các cái dự án này ra dạ, các cái dự án kiểu ờ, kết nối đầu cuối như thế này tạo thuận lợi cho người dân đi uh, tham gia uh, sử dụng phương tiện giao thông công cộng giảm cái phương tiện giao thông cá nhân là một cái uh, là, là là một cái sự thuận lợi trong uh, tương lai và bên cạnh cái việc mà sự ủng hộ của các cơ quan chính quyền địa phương các cái đơn vị ờ, liên quan thì ờ, một cái sự ủng hộ của các doanh nghiệp cũng rất cần thiết như tôi cũng vừa trình bày là ở cái giai đoạn 3 của dự án thì là sẽ là cái giai đoạn mà chuyển giao cái mô hình kinh doanh cho các đơn vị ờ, có cho các doanh nghiệp thì ngay từ đầu tiên nếu như các cái doanh nghiệp mà tham gia vào thì họ sẽ hiểu hơn về các cái các cái quá trình các cái hoạt động và cái ý nghĩa của cái cái, cái việc triển khai ờ, cái hoạt động về kết nối ờ, đầu cuối như thế này ờ, sẽ cùng nhau để chung tay để có thể là à, chia sẻ về cơ sở vật chất rồi phối hợp để tuyên truyền rồi chia sẻ với nhau những cái nền tảng về thông tin vân vân qua đó thì sẽ triển khai các dự án một cách có hiệu quả về cái khía cạnh này đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt là cái uh, kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cái kế hoạch 201 của ủy ban nhân dân dân thành phố hà nội về uh, giao phát triển giao thông công cộng cũng như là về góp phần để giảm à, phát thải khí nhà kính phát thải các khí độc hại uh, uh, cho môi trường uh, tại các cái thành phố lớn như hà nội uh, của chúng ta thì trên đây là một số các cái thông tin liên quan đến cái dự án của trường đại học công nghệ giao thông vận tải được thực hiện bởi À, được sự hỗ trợ của solution à, xin trân trọng cảm ơn ờ, quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe